Robot, phiên bản chạy bằng cơm, mà công nhận bạn nữ này diễn giống thật ai không biết lại tưởng robot thật, lại còn tâm huyết với nghề nữa chứ. Anh thanh niên này không có việc gì làm hay sao, mà lại đi trêu gạo con gái nhà lành. May có anh bạn đến giúp không thì lại mất miếng da ở tay. Cho chừa cái tội đi trêu gạo gái đi nhớ. Không biết các bạn nữ khác có như vậy không chứ tôi thấy bạn nữ này công nhận dễ ngủ thật, nằm dưới đất mà cũng có thể ngủ được, may mà anh chồng về kịp thời đỡ dậy không thì mùa này lạnh cóng người mất ngủ mà cũng khô tay được chất bạn này học được tuyệt kỹ của thiếu lâm tự vừa ngủ vừa khô mỗi đây mà tưởng anh chồng dậy đắp chăn lại cho vợ ai dè anh lại trùng chăn xả khí như thế đúng là hít một hơi là nhớ nhau cả đời cô vợ này không biết là cố tình làm rơi tiền cho anh chồng nhặt hay gì nữa chứ phải tôi là tôi nhặt luôn chứ không ngồi làm ảo thuật như anh này đâu gia đình này công nhận có khiếu hài hước thật không biết cháu nó sau này lớn lên có như vậy không ông cha ta có câu gừng càng già càng cay quả không sai vào đâu mà anh chồng này lớn, rồi chứ có phải là con nít đâu, mà cứ kêu vợ bé như vậy. Hai cha con nhà này kiểu gì tối nay phải ra để ngủ rồi, cho chừa cái tối làm vợ kính đi. Cô này phải chăng xem Naruto nhiều lên biết ẩn thân chi thuật đây mà, hai thanh niên chắc phải tìm tới mai, vẫn không biết ai đánh mình mà, anh chồng đi làm về đã mệt rồi, đến ngủ cũng không xong với cô vợ. Lái xe ôm mà cũng sướng thật, ngồi đợi khách mà cũng nhạt được vợ. Không biết hai thanh niên này có phải đang diễn hài nữa không biết, có thanh gậy mà cũng không cầm qua được nữa. Đúng là cao thủ không bằng tranh thủ, thanh niên này đến lúc nhận ra thì cô gái kia đã về nhà ngủ một giấc lâu rồi.